Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Và lần này thì Khả sẽ tiếp tục mua một cái nhẫn may mắn 4 nha em ơi Cho anh em xem thì nhẫn như thế nào và giá cả ra sao thì anh em cùng xem video này giúp Khả nha em ơi Bây giờ Khả tiếp tục mua một cái nhẫn may mắn 4 nha em Nhẫn này thì uh, rao bán uh, ờ, 20 kim Thì Khả trả giá ờ, mua với giá 16 kim nói chung là hợp lý nha em Cao quá, mắc quá 16 kim khoảng tầm 1 triệu 1 triệu mốt anh em ơi 1 triệu mốt Rồi 16 kim Rồi, cho anh em xem thử 16 kim nha nè 16 kim thì khoảng tầm à, đó may mắn 4 dòng 1 đó tất cả những trang bị may mắn Khải đều dòng 1 hết nha anh nói chung là nhiều anh em bảo dòng 1 ngon này nọ nhưng mà không biết thì cứ Khải cũng mà dòng 1 dòng 2 thì cũng được mà đều dòng 1 thì nó mắc hơn nghe nói là dòng 1 à, hiệu ứng may mắn nó cao hơn nè nên là đồ đạc nó ra tốt hơn nên Khải cũng build đa số dòng 1 thôi còn dòng 2 thì cũng được nếu như không có dòng 1 thì mua dòng 2 ok bây giờ khải cái đường thí bằng anh em xem chung là cứ cố gắng sắm đủ set tính anh em ơi đó ok chưa đủ set anh <clears throat> à, năm à, 6544 vừa rồi mua ngọc bội 4 nữa 6544 là được uh, 19 19 với mặt nạn mặt nạn 5 nó được uh, may mắn 24 năm ơi được may mắn 24 ok quá độc quá đẹp luôn Đó anh em ơi, đang mình xem sơ ba số mình bắn này anh em ơi. Mình bắn 24 nha. Đây. 6 này. 5 này 4 này 4 này ok chưa quá đẹp luôn nha anh em đó và cái mặt này mình bắn 5 nữa là tính ra hiện tại khả năng có cho mình là mình bắn là 24 miếng bắn nha mọi người 24 miếng bắn trong set đồ này nha anh em đó rồi để tiếp tục khải dễ tiếp tục à, sang lần bài bot cũng như là mua lần bài bot đó cho anh em xem nha anh em đừng quên ủng hộ những series à, bem bot cũng như là những series à, đánh bot cho anh em xem nha ok cảm ơn em rất nhiều Rồi bây giờ hãy cho thằng Thiếu Lâm lên trang rồi đánh tung kim tiếp này mày